úp này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo tài và úp thì anh em cũng đã hấp full cái mã kèo này rồi úp ăn tới cái tỷ số 91 còn cái trận u20 việt nam thì mình cho tất cả anh em nằm xỉu thì cái trận này đang ờ, ăn với tỷ số là 3-1 thì anh em gãi mã kèo này nhưng mà anh em húp lợi full mã kèo này thì anh em vẫn lãi nha. Thì à, có hai đội đó đi vào vòng trong thì mình nhận định bây giờ mình sẽ nhận định trận cúp C2 cho tất cả anh em luôn nha thì mình sẽ đi vào trận cúp C2 là mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa AS Roma và Real Sociedad diễn ra vào lúc 0 giờ 45 ngày 10 tháng 3 năm 2023 nha anh em thì hiện tại đây là lượt đi của ờ, bảng đấu cúp C2 giữa Roma và Real Sociedad thì anh em xem thành tích hai đội gần nhất thì trong bên phía Real Sociedad thì đang có cái thành tích là rất là sao sức trong những trận gần đây nha anh em thì trong 7 trận gần nhất thì Real Sociedad chỉ thắng được đúng một trận và thua 3 trận để hòa 3 trận còn bên phía ờ, Roma thì anh em cũng thấy Roma đang có cái phong độ cũng rất tốt nha anh em trong trên đấu trường cúp C2 thì Roma vừa thắng uh, Red Bull với cái tỷ số là 2-0 trước đó thì uh, lượt đi Roma để uh, thua 1-0 nhưng mà lượt về sân nhà của mình thì Roma đã thắng 2-0 còn thành tích chơi trên sân nhà của Roma thì anh em thấy trên sân nhà của Roma hầu như Roma muốn bất bại vậy anh em trong năm trận gần nhất thì Roma đã thắng 4 trận và để thua chỉ một trận trước Cremonese trên uh, cúp uh, Cuba của Italy còn trước đó thì trên mọi đấu trường thì uh, Roma đã thắng với cái tỷ số là cách biệt không nha anh em còn thành tích chơi trên sân khách của thằng Real uh, Sociedad thì anh em cũng thấy Real Sociedad trong năm trận gần nhất chỉ thắng được hai và để thua hai và hòa một trước uh, Real Madrid nha anh em thì trong lịch sử đối đầu thì hiện tại hai này chưa có trong cái lịch sử đối đầu nhưng mà đây là lượt đi của bảng cúp C2 thì à, lượt đi nếu mà chơi trên sân nhà của Roma thì Roma trận này sẽ quyết tâm để à, lấy quyết tâm để à, lấy điểm trước anh em quyết tâm lấy điểm trước để tới khi lên lợi à, đấu lại sân nhà của Real Sociedad thì uh, sẽ bắt lợi cho Roma bởi vì Roma để cơ hội trên sân nhà của mình sẽ hạ Real Sociedad với cách biệt uh, từ một bàn trở lên nha mình dự đoán là như thế còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là AS Roma chấp với mã kèo là 0,25 tài xỉu tài xỉu thì 2.5 thì cái trận này anh em nên vào cái mã kèo trên và mã kèo đội chủ nhà chấp 0,25 còn kèo tài xỉu thì mình không cho tất cả anh em nằm mã kèo tài hay xỉu nha nhưng mà có thể đánh rung thì nó sẽ hợp lệ hơn rồi anh em nằm cái kèo đội chủ nhà chấp 25 đó là AS Roma nha thì mình sẽ vào cái những trận gần nhất cho tất cả anh em coi thì anh em thấy những trận gần nhất AS Roma đá ít khi hơn 3 bàn thắng bởi vậy mình nên không có nên cho anh em vào cái mã kèo tài hay xỉu mà mình sẽ cho anh em nằm mã kèo AS Roma với mã kèo chấp 0,25 và anh em nằm đội chủ nhà thôi thì đó là cái phần nhận định của mình về trận Roma và Real Sociedad thì anh em nào á mà trùng máu trùng huyết với mình thì anh em cứ theo cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em còn anh em nào mà không trùng máu thì anh em có thể đánh nghịch từ cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em còn anh em nào mà <clears throat> anh em nào mà muốn nhận được muốn được nhiều kèo chơi hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là Telegram của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em và đưa anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn và qua cái vấn đề quan trọng á, là anh em vào nhóm của mình anh em phải có trang chơi thì mình mới ờ, cập nhật kèo cho tất cả anh em để anh em chơi hiệu quả nhất tại sao mình phải ờ, điều kiện của mình là phải anh em phải có trang mới vào nhóm mình chơi được tại vì á, trong nhóm của mình kèo nhiều khi chấp cao quá mà mình gồng mình chờ kèo nó tuột mình mới gửi kèo cập nhật cho tất cả anh em trong trận đấu trực tiếp luôn để anh em vào kèo chứ không phải là giống như cái mã kèo từ đầu trận là nó chấp một trái mà anh em vào liền một trái mà chắc một trái là mình sẽ chờ kèo mình chờ kèo ra sân chừng 5 7 phút nó sẽ tuột xuống còn nửa trái hoặc 0,775 thì quýnh như vậy anh em mới có thể kiếm về cái lợi nhuận hoặc anh em có thể ăn được nhiều hơn giống như chấp một trái ra ăn một trái thì anh em quà nhiều khi quà thì anh em thua luôn còn cái này thì chờ kèo tuột xuống thì anh em có thể ăn được ăn đủ nữa rất là nhiều kèo bởi vậy mình mới ra điều kiện là anh em phải có trang mình mới cho vào nhóm để chơi được nhiều mã kèo hơn và kiếm được lợi nhuận nhiều hơn nha